ánh sáng dưới con đường làm thế nào để biết rằng là thị trường đã đến thời điểm kết thúc chu kỳ giảm làm thế nào để biết rằng là việc mà chúng ta đang bán cổ phiếu ở trong giai đoạn này là chúng ta đang bị bán quá làm thế nào để chúng ta có thể tham gia thị trường khi mà thị trường bắt đầu một xu hướng tăng một cách bền vững mà làm thế nào để chúng ta nghe ngóng các thông tin ở bên ngoài chúng ta không bị nhiễu loạn đó là video này tôi hướng dẫn cho các bạn ở à, những cái thông tin những cái tín hiệu cũng như là những cái bước để các bạn có thể nhìn nhận đầu tư một cách khách quan phần lớn các nhà đầu tư ở ngoài kia họ có thể nghe theo dõi rất nhiều các thông tin khác nhau kể cả các bạn đang theo dõi thông tin của DVD ở thời điểm hiện tại. Điều gì diễn ra nếu các bạn không hiểu rõ được cái thông tin đó là thông tin chính xác hay là những thông tin đó có thể mang lại lợi ích cho quý vị các bạn. À, Dũng có xem một vài các à, thông tin trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng có media thì có rất nhiều các chuyên gia có nói rằng là hãy mua trung bình giá xuống hãy bắt đáy cổ phiếu đi nhưng hỏi đặt ra là họ có mua không ạ có hỏi đặt ra là họ có mua không họ có thành công trên cái lựa chọn đó không chúng ta cần phải đo lường đo lường chi tiết đo lường những cái mà họ đã chia sẻ nếu chúng ta không đo lường được những cái gì mà chúng ta nghe không nắm rõ được cái thông tin mà chúng ta biết thì việc đầu tư chứng khoán sẽ trở nên thất bại điều thứ hai nữa nếu các bạn nào đó đã học được VSA hiểu được phương pháp phân tích kỹ thuật VSA nắm rõ được những cái điều kiện những cái tín hiệu những thời điểm mà VSA người ta chia sẻ à, đấy là trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta thì có thể thấy biết rằng là mọi thứ nó rất bình thường không có gì mới trên thị trường chứng khoán mà chỉ có nhà đầu tư mới <clears throat> nhà đầu tư mới họ không nắm rõ họ không hiểu rõ rằng là thị trường đang ở đâu họ không biết rằng là thị trường đang biến động như nào sẽ có một số các chuyên gia có nói rằng là tại sao thị trường lại giảm mạnh như thế cổ phiếu thế giới rộng tốt lắm cơ mà tại sao cổ phiếu HPG mọi thứ đang rất tốt lý do gì nó giảm và lúc đầu họ bảo là chúng ta mua vào nhưng sau một thời gian cổ phiếu gì ạ à, giảm mạnh họ không dám bảo chúng ta mua vào nữa sau khi mà chúng ta mua vào xong thì chúng ta lỗ 5 phần trăm 10 phần trăm thậm chí 2 30 phần trăm vậy làm thế nào để chúng ta có thể bảo toàn vốn làm thế nào để chúng ta có thể gỡ lại cái số tiền chúng ta mất bởi vì trong khi đó họ khuyên chúng ta rằng là mỗi một năm là chỉ kiếm 20 đến 30 phần trăm là đủ điều gì đang diễn ra trong ờ, việc mà họ khuyên chúng ta là hãy thu lại 20 30 phần trăm trong một năm là tuyệt vời trong khi đó họ bảo chúng ta mua cổ phiếu trung bình giá xuống trong đó cổ phiếu lỗ đến 3 40 hoặc 50 phần trăm thì chúng ta lại họ lại không bảo chúng ta bán ra và anh chị em thấy nghịch lý của đầu tư như vậy có thể comment số 1 không ạ nếu các bạn nhìn thấy đây là nghịch lý đây là những cái điều kiện mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng họ khuyên chúng ta là một năm kiếm 20 đến phần trăm lợi nhuận là ok trong khi đó cổ phiếu của chúng ta giảm 30 40% họ thấy là không không vấn đề gì cả không vấn đề gì cả hãy mua trung bình giá xuống hãy mua những cổ phiếu giao rơi và chúng ta chẳng biết khi nào thị trường kết thúc đó chính là cái bài học và Dũng thấy rằng là rõ ràng nhiều nhà đầu tư trở thành những nạn nhân có chuyên gia có nói rằng là đau chen, à chen. vậy thị trường đang chen thì họ có mua không vậy họ mua thì bây giờ họ đang lãi hay là lỗ nếu lãi là lãi bao nhiêu và lỗ là lỗ bao nhiêu họ có nói chúng ta phải bán cổ phiếu ra không hay là bán trước rồi họ nói là đau chen hay là chen? nếu họ nói đau chen thì tại sao họ lại không mua cổ phiếu à, uptrend thì tại sao họ không mua cổ phiếu còn trường hợp downtrend thì tại sao họ lại mua cổ phiếu trong uh, ờ, xu giảm và tất cả cái điều này sẽ được Dũng giải thích trong video hôm nay bao nhiêu bạn chuẩn bị sẵn sàng trong video hôm nay để giúp cho các bạn đầu tiên là nhìn thấy những cái gì mà chúng ta thấy đang bất cập trên thị trường chứng khoán nhìn thấy các thông tin nào là thông tin có ích hữu ích để giúp chúng ta có thể có các nhìn an toàn hơn nhìn thấy thời điểm nào chúng ta có thể tham gia thị trường để chúng ta có thể an toàn cũng như là có lợi nhuận cao nhìn thấy thời điểm nào chúng ta cần phải thoát ra khỏi thị trường thoát hết ạ để chúng ta có được độ an toàn cũng như bảo toàn vốn cho nhà đầu tư nếu các bạn nào bao nhiêu bạn đã theo dõi video của Dũng ngày hôm qua đây là video rất là quan trọng bắt đáy hay bắt dao rơi. Nếu bạn chưa theo dõi video này hoặc là lần đầu tiên các bạn theo dõi kênh của Quang Dũng DVD, hãy nhớ đăng ký vào kênh <clears throat> để lần sau Dũng Phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được những video giá trị. Dũng tin chắc là những video như này các bạn sẽ thấy là nó sẽ giúp cho bạn được nhiều gì à, nhiều kiến thức cũng như là cách để các bạn có thể đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán cái điều mà Dũng muốn gửi đến các bạn đó là gì ạ trước khi muốn chia sẻ cái điều này Dũng biết là có một số các bạn lần đầu tiên theo dõi kênh của Quang Dũng DVD các bạn có thể không biết rằng là trước khi tham gia thị trường Dũng giống rất như nhiều các bạn có mặt đang ở đây ạ tức là mình không biết ạ xong mình đầu tư mình kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ con số không biết gì kiếm được cái lợi nhuận từ cổ phiếu SHB nó lên đến 100 hơn 100 phần trăm mình không bán các chuyên gia nói rằng là hãy đầu tư dài hạn và sau đó mình giữ cổ phiếu đó dài hạn nhưng khi thị trường giảm cổ phiếu đó không những không tăng giá mà toàn bộ lợi nhuận hơn 100 phần trăm biến mất sau đó nó còn âm lại vào vốn thịt của mình và lúc đó mình cũng chẳng biết rằng là cần phải làm gì ạ bởi vì nghe chuyên gia cuối cùng bị thua lỗ nặng nề và thực sự là bế tắc tại điểm đó thì à, mình à, bắt đầu nghiên cứu về phân tích kỹ thuật nghiên cứu về trung bình giá nghiên cứu về MACD RSI nghiên cứu về gì ạ đường trung bình động nghiên cứu về các công cụ kỹ thuật khác Ichimoku và tất cả công cụ đó thì nó cũng giúp mình là lúc thì thắng lúc thì thua và cuối cùng lại tiếp tục bị thua lỗ và một cái điều là sau khi nghiên cứu thì ờ, một cái thiên tài đầu tư chứng khoán đó là ông Lee Moore ông có nói rằng là nếu mà bạn nghiên cứu đầu tư chứng khoán á bạn không hiểu rõ về quy luật cung cầu bạn không hiểu rõ về khối lượng về giá thì tốt nhất thì đầu đừng đừng có đầu tư chứng khoán đừng có phân tích kỹ thuật làm gì cả bởi vì đầu tư chứng khoán là phân tích hành vi thao túng của big boy của nhà tạo lập mà bạn không hiểu về cung cầu là gì mà đòi phân tích kỹ thuật bao nhiêu bạn đã từng như vậy có thể comment cho Dũng số 2 được không ạ tức là chúng ta chẳng hiểu về phân tích kỹ thuật nhưng chúng ta nghĩ là mình phân tích kỹ thuật chúng ta chẳng hiểu về cái biến động cổ phiếu nó biến động như nào nhưng chúng ta vẫn cứ phân tích và sau khi chúng ta phân tích mà tham gia thì nó cứ thua mãi đầu tư nó vẫn bị thua mãi và vẫn cứ phân tích thì đó chúng ta phải xem là lý do tại sao chúng ta cứ làm mãi một việc mà không có kết quả và chúng ta vẫn cứ đâm đầu vào làm cứ trung bình giá mãi mà vẫn bị thua lỗ thì tại sao chúng ta lại cứ trung bình giá mà bị thua lỗ nên tất cả cái điều này hãy dừng đi ạ à. nếu nó đang khiến chúng ta bị thua lỗ thì dừng đi ạ à, dừng ngay bởi vì đó không phải là phương pháp dành cho nhà đầu tư ngày mai Dũng sẽ chia sẻ cho bạn một video rất quan trọng ba sai lầm lớn mà nhà đầu tư phải biết các bạn nhớ theo dõi phim này nhớ theo dõi video này bởi vì video này là video Dũng nghĩ rằng là tất cả các nhà đầu tư đều sai lầm nghiêm trọng và nếu chúng ta biết sai lầm này chỉ cần khắc phục thôi là chúng ta trở thành nhà đầu tư lão luyện nhà đầu tư thành công trước khi ờ, nói về video của ngày hôm nay thì Dũng cho các bạn biết đây là một quy luật đó là quy luật cung cầu phần lớn các chuyên gia về phân tích kinh tế vĩ mô các chuyên gia phân tích chứng khoán đều hiểu rõ quy luật cung cầu nó vận động ra sao nhưng họ chẳng hiểu rõ rằng là quy luật cung cầu trên thị trường chứng khoán nó vận động như thế nào chẳng hạn chúng ta đang có một quy luật cung cầu nó phải có gì ạ à? đường khối lượng thứ hai là đường giá nếu mà chúng ta thấy là nếu giá là xuống đi lên và khối lượng đi xuống nếu cung tiếp tục bán ra thì thông thường thì giá sẽ đi xuống trong trường hợp mà khối lượng càng lớn mà cung lại tiếp tục bán ra thì giá có thể đi xuống rất mạnh và chúng ta thấy giá có thể giảm về không ở đây ngược lại nếu cái nhu cầu của thị trường lớn nhà đầu tư tổ chức mua vào thời điểm này kinh tế vĩ mô tốt những cái thông tin hỗ trợ thị trường tốt mọi thứ đều giúp cho dòng tiền lớn tham gia vào thì nguồn nhu cầu sẽ tăng khi nhu cầu tăng khối lượng càng lớn nhu cầu càng tăng làm ra cho giá cổ phiếu vượt qua điểm chúng ta gọi là điểm giá của thị trường khi vượt qua điểm giá của thị trường chúng ta gọi là điểm cân bằng thông thường cổ phiếu sẽ vượt qua và tiếp tục tăng tăng cao hơn nữa và lúc này chúng ta gọi là giá nó cao hơn giá trị thực của nó chúng ta gọi là giá thị trường nên để đầu tư cổ phiếu mà biết giá thực của nó thì đấy gọi là hão huyền bởi vì bao giờ thị trường nó mang tính đầu cơ nên ờ, cổ phiếu nó sẽ vượt giá trị thực của nó rất là cao và sau đó nó tiếp tục bị gãy ngược lại khi mà cung nó bán ra rất là lớn và giá của cổ phiếu nó sẽ vượt giá thị trường tại điểm cân bằng nên cổ phiếu tiếp tục đi xuống chúng ta gọi là hoảng loạn bán tháo thế mới gọi là đầu tư chứng khoán còn cứ định giá cứ tính giá làm sao được nên tất cả những nhà thiên tài đầu tư chứng khoán các bạn biết rằng là ông có nói rằng là cái, cái lý thuyết mà trong đầu tư chứng khoán mà người ta phân tích rất là nhiều trong sách vở nó chả đúng gì cả từ Lee Moore từ Will O'Neill từ gì ạ từ Soros Warren Buffett thì ông có nói là mọi lý thuyết đấy đều là bỏ đi nhưng nó sẽ đúng trên các trường đại học bao nhiêu bạn thấy rằng là cái lý thuyết ở trên các trường đại học á, nó không đúng kể cả nước Mỹ nó không đúng và cái đấy không thể áp dụng được trong đầu tư chứng khoán nếu bạn hiểu rõ được comment số 3 để chúng ta tiếp tục phần tiếp theo chúng ta sẽ được bóc tách toàn bộ những cái gì đang diễn ra trên thị trường bạn hiểu rõ được điều này thì bạn thấy rằng là mọi thứ nó thực sự đơn giản không phức tạp như chúng ta nghĩ cổ phiếu bao giờ nó vượt qua gì ạ à? nó vượt qua cái điểm giá của thị trường khi mà nó vượt qua điểm giá thị trường đặc biệt là xu hướng giảm thì chúng ta thấy ở giai đoạn này người ta sẽ đầu tư giá trị ở phần dưới bởi vì giá cổ phiếu cái nguồn cung quá lớn nhà đầu tư bị hoảng loạn nên nó giảm rất sâu về giá ở mức không này nên chúng ta gọi là đầu tư giá trị nhưng sẽ có những cổ phiếu thì thực sự là cái nguồn cung là cung bán ra thật bởi vì cổ phiếu là cổ phiếu lợp chúng ta thấy là cổ phiếu một vài cổ phiếu mà chúng ta thấy ở ngoài thị trường thì rõ ràng nguồn cung nó gì ạ quá lớn và khi nguồn cung quá lớn thì rõ ràng là nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta mua vào thì lấy đâu ra để hấp thụ được cái nguồn cung quá lớn như vậy và đấy chính là lý do tại sao chúng ta chưa thành công trên thị trường chứng khoán nhớ là hãy à, tiếp tục theo dõi video phần tiếp theo bởi một số bạn thì à, theo dõi một à, đoạn xem là có cổ phiếu nào được à, chia sẻ không có cổ phiếu nào được uh, mua ngày mai không nhưng <coughs> chúng ta cần phải hiểu đã phải hiểu rõ rằng là vậy uh, những cái gì đang diễn ra thị trường và chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo đây là quá trình tích lũy các bạn hiểu thế nào là tích lũy chưa tại vì uh, những nhà đầu tư thì họ chả hiểu thế nào tích lũy đâu ạ họ cứ nói là tích lũy là tích lũy một cổ phiếu đi ngang người ta gọi là tích lũy nhưng thực tế có thể đi ngang để phân phối có thể đi ngang là tích lũy nhưng chúng ta phải phải nắm rõ được khái niệm của tích lũy là quá trình nhà đầu tư tổ chức thu gom lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường nhà đầu tư tổ chức thực hiện những mục tiêu mua được nhiều cổ phiếu tức là mua được nhiều cổ phiếu nhất có thể vậy để mua được nhiều cổ phiếu phiếu nhất có thể thì họ thường là mua ở trong một cái giai đoạn đi xuống đâu là lý do diễn ra trong quá trình tích lũy sau những đợt giảm giá kéo dài Big Boy sẽ tiến hành mua cổ phiếu nhiều nhất với mức giá rẻ nhất để có thể thao túng giá cổ phiếu Big Boy có thể mua cổ phiếu dần lượng cổ phiếu rẻ mà không phải làm tăng giá đây là lý do thế thì ở đây chúng ta có thể hiểu ở một cái biểu đồ như thế này sau khi mà quá trình giảm thì những cái đợt bán tháo diễn ra và Big Boy lại tiếp tục mua vào mua vào với khối lượng lớn này sau khi đến một cái vùng ờ, chúng ta ở vùng kháng cự thì Big Boy lại bán ra để mua một lượng lớn cổ phiếu sau khi là đến bán ra thì bắt đầu đến vùng này không ai bán nữa bán nữa thì Big Boy lại mua vào mua vào một lượng lớn cổ phiếu và sau đó họ bán ra một lần nữa đó là bán gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ ở phía bên dưới và sau khi gãy cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta thấy là phần lớn các nhà đầu tư các chuyên gia thiên tài phân tích kỹ thuật đều thấy rằng là cần phải bán hết cổ phiếu bởi vì lúc này cổ phiếu đã bị gãy kênh và họ đã bán hết họ nói rằng là thị trường đang rất là xấu họ nói là thị trường đang rất là nguy hiểm hãy thoát ra đứng ngoài một số ở phía trước này họ khuyến nghị chúng ta gì ạ trung bình giá xuống ở phía trên này này thì ờ, đến lúc này thực tế là chúng ta đang lỗ rất nặng tiền của mọi thứ đang bay hơi hết ở đây này nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy là nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn còn hung hăng còn nhiều ở đây thì họ có giữ không ạ à? theo các bạn nếu nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn còn nhiều ở đây thì họ đạp cho phải bán hết thì thôi nên bạn không thể nào giữ được cổ phiếu khi mà các bạn vẫn đang nắm giữ ở vùng đáy bởi vì nhà đầu tư tổ chức họ cần phải rũ bỏ tất cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ, tất cả những nhà đầu tư yêu bóng vía, tất cả những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu trước khi họ mới kéo lên. Nên bạn cứ đừng có nghĩ rằng là chúng ta có thể chiến thắng được nhà đầu tư tổ chức mà hãy gì ạ đứng ngoài để cho nhà đầu tư tổ chức rũ hết xong các kiểu tư nhỏ lẻ sau đó chúng ta cưỡi lên những con gì ạ ngựa khỏe nhất để chúng ta đầu tư đấy mới là cách đầu tư khôn ngoan chúng ta sẽ mua những cổ phiếu mạnh nhất những cổ phiếu dẫn đầu trong một xu hướng tăng chu một xu hướng đảo chiều đó chính là thời điểm quan trọng nhất Dũng chia sẻ cho các bạn lý do tại sao người ta lại bán tháo như này bởi vì chúng ta đã nhìn thấy ở đây đây là quá trình bán tháo ở giai đoạn A nó có hai giai đoạn A giai đoạn A là giai đoạn này và một cái giai đoạn khác là giai đoạn C giai đoạn A và giai đoạn C thường giống nhau ở trong giai đoạn A bạn đầu tiên bạn sẽ nhìn thấy một cái đặc điểm đầu tiên ở giai đoạn A trước khi Dũng chia sẻ giai đoạn A này bao nhiêu bạn thấy cái video này thực sự hấp dẫn có thể chia sẻ cho nhiều người khác được biết không ạ hãy chia sẻ hãy like cho Dũng một like trước khi Dũng phân tích ở giai đoạn A bởi vì bạn hiểu được rằng a thì bạn mới hiểu được thị trường ở đâu không phải là thị trường người ta cứ bán cổ phiếu không phải là các chuyên gia nói mà các bạn có thể tự biết hành vi của nhà đầu tư tổ chức các bạn phải biết họ đang làm gì chứ không phải là nghe các chuyên gia nói Dũng nếu Dũng nói các bạn đừng tin các bạn cần phải hiểu rõ rằng là nhà đầu tư tổ chức họ đang làm gì hãy like cho Dũng hãy chia sẻ cho Dũng hãy comment cho Dũng một cái điều gì đó mà các bạn thấy hấp dẫn trong cái video từ đầu đến bây giờ nếu bạn thấy rằng video từ đầu đến bây giờ bạn đã học được cái điều gì có thể comment ở phần dưới bên dưới được không ạ hãy comment nhiều nhất có thể bởi vì những video như này Dũng muốn gì ạ bóc tách để các bạn nhìn thấy nhìn thấy thực sự luôn mọi thứ không có thì nhầm lẫn cái việc mà à, bên ra bên ngoài người ta nói gì có nhiều người có nói là cổ phiếu A B C nó rẻ như vậy nó như nào và chúng ta cần phải hiểu rõ nó vận động ra sao à, xin cảm ơn ạ hãy chia sẻ hãy à, cho Dũng như comment để Dũng biết rằng là các bạn đang nghĩ gì về những video mà Dũng chia sẻ trong thời gian tới Dũng tin chắc rằng chỉ quan sát theo dõi những video của DVD chia sẻ bạn sẽ học được rất nhiều thứ ạ ok ạ rất là tuyệt vời ạ. xin cảm ơn uh, các bạn đây là những cái chia sẻ và tiếp tục chờ à, cho Dũng những cái comment để Dũng biết là các bạn đang học được điều gì ạ chúng ta hãy quay trở lại ở giai đoạn A và A giai đoạn đầu giai đoạn này cung chiếm ưu thế tuyệt đối cung á, giá cổ phiếu trong quá trình giảm mà cung thì bán ra thì nó chiếm ưu thế rồi tuy nhiên đến gần cuối giai đoạn này thì cung bắt đầu yếu đi các bạn nhá đến rồi và cầu bắt đầu xuất hiện mua vào đây chính là cái vùng PS này bắt đầu xuất hiện mua vào sau khi cầu bắt đầu xuất hiện mua vào thì chúng ta đây trong quá trình này được đánh dấu bởi điểm hỗ trợ đầu tiên chính là PS đây là điểm hỗ trợ đầu tiên là tức là cái cổ phiếu này nó dừng giảm ở đây không giảm nữa dừng ở đây tuy nhiên đây mới là cái mà nhà đầu tư có thể hốt hoảng hoảng sợ nhất trong đoạn này và nhiều chuyên gia đang nói nọ nói kia mà các bạn hiểu rõ được đây là cái phần hấp dẫn nhất trong đoạn này và các bạn thấy là không có gì mới trên thị trường cả nó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp liên tục trong các chu kỳ sau đó giá xuống quá xuống quá vùng bán được bắt đầu bắt đầu nó xuất hiện này sau đó giá xuống vùng quá bán SC vậy bạn hiểu là nó sẽ giảm rất mạnh ở đây này tại sao nó đến vùng hỗ trợ này nó lại bán sàn liên tục và giảm rất mạnh ở trong đoạn này đúng không nó giảm rất mạnh nó bán rất mạnh nó bán cho chúng ta gần như là gì ạ hoang loạn mất sợ đến gì ạ không có dám đầu tư nữa đấy chính là cái giai đoạn SC sau khi hỗ trợ đầu tiên tưởng rằng là cổ phiếu nó dừng giảm đấy mà nó lại ra bán tháo cho chúng ta mạnh ở đây thì đấy chúng ta gọi là quá trình quá bát và tại SC nhà đầu tư nhỏ lẻ hoang loạn bán cổ phiếu ra bao anh chị em thấy là nhà đầu tư nhỏ lẻ hoang loạn bán cổ phiếu ra có thể comment số 4 đúng không ạ tức là nhà đầu tư hoảng loạn quá bán hết cổ phiếu ra bởi vì các chuyên gia thì bây giờ lúc mấy hôm trước thì bảo là trung bình giá xuống ở phía PS này, này thậm chí là họ vào trung bình xuống ở giai đoạn ở ờ, phía trên này này nhưng đến bây giờ họ thấy rằng là có lỗi với nhà đầu tư rồi khi mà có có lỗi với nhà đầu tư rồi thì thực sự là lúc này giảm xuống thì nhà đầu tư đã gì ạ nhà đầu tư nó này ạ anh ơi có giữ cổ phiếu hay không thì họ thực sự là không dám trả lời nữa bởi vì nó giảm đến sàn liên tục vậy bao nhiêu lâu để cổ phiếu quay trở lại cái giá ban đầu rất là lâu mà sau khi nó giảm đến cái vùng SC này thì gần như là lúc này lượng lớn cổ phiếu bán ra sẽ được hấp thụ hết bởi các nhà đầu tư lớn và sau SC này thị trường bắt đầu hồi hồi tăng rất mạnh ở trong quá trình hồi này chúng ta có thể bắt đáy ở đây và chúng ta sẽ gọi là bùng nổ theo đà tuy nhiên một số trường hợp chúng ta biết rằng là để một cổ phiếu lạ tên lên được tăng được thì nó cần phải có giai đoạn tích lũy từ pha A, pha B và pha C. Vậy bạn biết rằng là cái pha A này nó đã tạo ra sự hoảng loạn rồi. Comment số 1 ạ. À, Dũng nên tiếp tục uh, chia sẻ với chúng ta. Tiếp theo ạ. Để anh chị em nghe rõ thì comment số 1 nhá. Hello. Ờ, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Đấy. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục uh, để xem là cái đoạn thực ra cái đoạn C này cái đoạn C này là cái đoạn nó cũng tương tự như vậy đây là bí mật thế thì khi mà cái quá trình mà nó giảm mạnh ở cái đoạn à, SC này và giai đoạn pin này là cái đoạn nó giảm rất là sâu và nó tạo ra cho nhà đầu tư chúng ta có mọi thứ nó đang tốt lắm cơ mà tại sao nó lại giảm như vậy và chúng ta biết rằng là cổ phiếu lúc này nó bị gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ nên nó làm cho nhà đầu tư bị hoảng loạn rất là lớn ở trong đoạn này mọi người bị hoảng loạn ở giai đoạn này chúng ta bị hoảng loạn khi mà chúng ta bị hoảng loạn thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ bán hết cổ phiếu bởi vì thứ nhất nó gãy kênh thứ hai là nó có những đợt giảm sâu có những khoảng trống và đấy chính là lý do chúng ta thấy là tất cả các nhà đầu tư xảy ra giai đoạn này mục đích ở giai đoạn này là tạo ra sự hoảng loạn mục đích ở giai đoạn này làm cho các nhà đầu tư yếu bóng phía thoát ra vậy nếu để chúng ta đầu tư chứng khoán thì cả cái giai đoạn này này là chúng ta sẽ không đầu tư và nếu các bạn đang đầu tư ở giai đoạn này rồi <clears throat> thì cái lời khuyên của các chuyên gia cái lời khuyên của bất cứ ai đều là vô ích hết bởi vì cổ phiếu chúng ta không thể cưỡi lên gì ạ không thể mua một cổ phiếu mà trong khi đó nhà đầu tư tổ chức họ đang thì đứng ngoài họ đang đứng ngoài hoặc là họ đang gì ạ chủ động cuộc chơi nên nếu chúng ta tiếp tục nắm giữ ở trong giai đoạn pha A, pha B, pha C thì chúng ta luôn luôn bị thua thiệt nhưng nghịch lý của thị trường là gì ạ nghịch lý của thị trường đó là nhà đầu tư sẽ mua ở từ cái pha mua ở phía trên này, này tiếp tục mua tiếp tục tiếp tục mua tiếp tục bởi vì ai đó nói chúng ta là hãy mua trung bình giá xuống mua tích sản hoặc là cổ phiếu đang rẻ mua từ phía, phía trên mua xuống và chính cái việc mua từ trên xuống xuống chúng ta đang bị thua lỗ rất nặng và hôm qua Dũng chia sẻ một bạn đầu tư từ 7 tỷ lên đến 30 tỷ hơn 30 tỷ và đến thời điểm này là bị gì ạ bị thị trường nó cuốn trôi một số tiền rất lớn bởi vì chúng ta đầu tư ở giai đoạn pha A này khi chúng ta đến pha A này thị trường để cổ phiếu lên được nó phải có gì ạ tích lũy ở pha B sau pha B nó rũ cho chúng ta cần phải thoát ra hết thì lúc này nếu có xu hướng tăng nó mới tăng được còn nếu không có xu hướng thì không thể tăng được đâu ạ nên các bạn nhớ cái điều này đây là điểm của cái đoạn pha C này chúng ta có thể nhìn rõ ngay ở đây ạ Dũng sẽ chia sẻ các bạn một cái tín hiệu quan trọng bao nhiêu bạn đã biết tín hiệu này comment cho Dũng số 20 đi cho nó dễ ạ 20 nếu các bạn biết tín hiệu này lần đầu tiên biết tín hiệu này từ cái pha C trở xuống comment số 20 ạ đặc điểm của cái SO S2 cái SO này nó thể hiện một sức mạnh trong vết các bạn hiểu đây là sử dụng sức mạnh đây là lúc này bắt đầu khóa bắt đầu khóa cái số lượng lớn nhà đầu tư giao dịch đầu người ta gì ạ tốt cái khối lượng lớn này mua một lượng lớn rất lớn cổ phiếu phiên giao dịch đang trong quá trình giảm giá thứ hai là phiên giao dịch này cầu vượt cung bắt đầu có một lượng lớn bắt đầu cầu tham gia vào khối lượng giao dịch tăng mạnh khối lượng giao dịch bắt đầu tăng mạnh dấu hiệu của big boy vào hàng nhiều khả năng sẽ bắt đầu một chu kỳ mới mua trong trường hợp retest thành công vậy retest thành công khi nào retest thành công các bạn phải nhớ trường hợp retest thành công vậy làm sao để biết retest thành công chúng ta sẽ nói sau giá tăng sụt giảm về tiếp bắt đầu retest thành công này này giá tăng sụt giảm về khối lượng giao dịch càng giảm càng tốt với cái biên độ nhỏ vậy nếu chúng ta gặp ở trên thị trường sau khi tăng mạnh giả sử ngày mai ví dụ hoặc ngày kia tuần sau chẳng hạn tăng mạnh thì chúng ta thấy là sau những phiên tăng mạnh á thì thị trường bao giờ cũng giảm điểm và giảm khi nào biên độ nhỏ khối lượng nhỏ thì chúng ta gọi là retest retest thành công còn nếu mà cái khối lượng lớn thì nó tiếp tục giảm tiếp tí nữa chúng ta sẽ nói retest không thành công thứ hai là điều chỉnh về vùng gì ạ à? vùng hỗ trợ trước đó gọi là cái vùng hôm nay này nếu điều chỉnh vào cái vùng một khối lượng lớn sau mua tại phiên sau khi retest nếu giá không tạo ra tức là không tạo ra cái phần uh, follow follow yếu để cho bạn hiểu rõ được phần này thì uh, Dũng sẽ giải thích cho bạn như sau đây là chúng ta có thể hiểu đơn giản bình thường chúng ta thấy là những cái viên này hoặc phiên này chúng ta gọi là gì ạ các bạn là những phiên này bình thường ở đây không có khối lượng bắt đầu nó giảm gãy kênh và nó có khối lượng lớn ở đây chúng ta gọi là gì ạ những cái phiên này chúng ta gọi là vẫn là SOW2 đây ạ nhưng tuy nhiên này sau khi nó hồi hồi không có gì ạ hồi không có khối lượng thì bắt đầu nó retest vậy retest này thì nó là gì ạ retest với biên độ lớn thì gọi là nó không thành công và nó sẽ giảm tiếp vào phiên hôm nay và phiên hôm nay chúng ta gọi là gì ạ nếu mà giảm tiếp nhưng bắt đầu chúng ta thấy điều gì diễn ra bắt đầu thì điều gì diễn ra bắt đầu chúng ta nhìn thấy khối lượng lớn khối lượng lớn đột biến so với tất cả những phiên gần đây đây chính là một cái SOW 2 lớn tức là cái nhu cầu của Big Boy bắt đầu tham gia ở đây rất là lớn như để đảm bảo cái việc thành công ở đây thì chúng ta tuyệt đối không tham gia vào giai đoạn này. Về cơ bản, để cái phiên SO S2 thành công thì thị trường cần phải hồi phục với giá tăng mạnh với khối lượng lớn ở phiên tiếp theo. Bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có để comment cho Dũng số 5 được không ạ? Chứ sau khi bị đạp, đạp mạnh, giảm mạnh khi mà retest lần trước không thành công thì phiên hôm nay chúng ta thấy là giảm mạnh với khối lượng lớn và hôm nay nó tiếp tục giảm mạnh tạo ra khoảng trống để tạo ra sự hoảng loạn của nhà đầu tư thì lúc này để thành công được có thể ngày mai đầu phiên vẫn giảm nha đầu phiên có thể vẫn giảm nhưng cuối phiên họ phải là kéo lên rất mạnh với khối lượng lớn đấy chính là đặc điểm của cái phiên kéo lên này khối lượng lớn nhưng khi mà khối lượng lớn như này thì chúng ta chưa biết có thành công hay không và chúng ta cần phải xem là retest đây chúng ta gọi là retest đây là cái phiên tăng giá chúng ta lấy màu xanh cho nó dễ đấy tăng giá và quá trình retest này chúng ta gọi là test cung thông thường sau khi cái phiên hồi phục đầu tiên thì nó sẽ retest và thường nó thành công sau khi xác nhận là từ phiên thứ gì ạ à? tư đến phiên thứ bảy từ phiên thứ tư đến phiên thứ bảy trước khi chúng ta gọi là bùng nổ theo đà giống như các bạn đã từng theo dõi bùng nổ theo đà trong cái video này hãy theo dõi thật kỹ video bùng nổ theo đà này để các bạn biết thế nào là bùng nổ theo đà các bạn hiểu không ạ nên ở đây chúng ta thấy là trong trường hợp kịch bản phải hồi mạnh tăng mạnh khối lượng lớn và sau quá trình retest tức là khối lượng nhỏ biên độ nhỏ thì đây chính là một trend tăng và cái trend này nó sẽ gì ạ thường nó sẽ gì ạ sẽ có hai kịch bản nếu mà nó tăng vượt qua cái 1130 này thậm chí là 1140 60 70 này các bạn nhá nếu nó tăng vượt qua cái vùng kháng cự này thì xu hướng tăng có thể bắt đầu còn trong trường hợp mà nó tăng ở cái vùng là là ở đây này thì các bạn lại biết rằng là nó tăng đến đâu đây thôi ạ à? chẳng hạn như thế thì đây nó chỉ là sóng hồi mà thôi thì lúc này chúng ta cũng không nên đầu tư theo kiểu là dài hạn 3 4 năm làm gì cho nó mệt nên ở đây chúng ta gọi là cứ hãy tham gia sóng hồi á còn khi nào thị trường bước vào chu kỳ tăng trung hạn dài hạn thì các bạn lúc đó mới mua các bạn sẽ không bị mất thời gian mất chi phí cơ hội đặc biệt là các bạn không phải mệt mỏi khi mà nhìn cổ phiếu chúng ta mỗi ngày nó cứ đi xuống và chúng ta không biết quản trị ra sao không biết bao nhiêu bạn đã hiểu rõ được cái video này có thể comment cho Dũng số 10 đúng không ạ nếu bạn hiểu rõ được uh, về nội dung cái video này và hãy cho Dũng những cái gì ạ uh, tin nhắn những cái comment bình luận một cách gì ạ để một cách uh, thực xác thực nhất để Dũng biết rằng là các bạn đang nghĩ gì về video này hãy cho Dũng những cái comment để Dũng biết rằng là các bạn đang học được những điều gì ở phân video này để Dũng tiếp tục uh, giới thiệu cho các bạn video tiếp theo các bạn muốn uh, hãy comment cho Dũng được không ạ nếu các bạn comment Dũng sẽ bật mí cho các bạn một cái chiến lược trong cái giai đoạn này đây là một chiến lược rất quan trọng ờ, các bạn có nhớ một cái cổ phiếu trước đây mình có giao dịch mà một cái cổ phiếu như này các bạn muốn được bị phân tích một cái bí mật đây là cái bí mật à, video trước chúng chia sẻ các bạn biết là giai đoạn trước cái video này cổ phiếu này đúng không ạ mình cũng mua được cổ phiếu này sau đó bán ở đây thế thì nếu chúng ta nhìn với thị trường chung thì rõ ràng là chúng ta đang có thể quan sát một cái thị trường trung địa ở phần bên dưới cho chúng bạn một cái bí mật nhỏ trận đây thế thì ở đây chúng ta thấy là thị trường giảm đáy sau đó thị trường này giảm tiếp phá vỡ đáy nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây những cổ phiếu này không phá vỡ đáy và chúng ta đã có những điểm mua ở đây tuy rằng cổ phiếu lên nó không lên mạnh nhé nó không lên mạnh chúng ta vẫn có khoảng lợi nhuận tương đối đáng kể ở đây tương tự như vậy nếu thị trường giảm mạnh đây ạ nó cũng giảm nhưng bắt đầu thị trường giảm tiếp thì nó hồi thị trường giảm tiếp nó cũng giảm đây và thị trường giảm tiếp nó hồi nên cổ phiếu này chúng ta gọi là cổ phiếu mạnh hơn so với thị trường tại điểm nào trong trường hợp như này nếu cổ phiếu thị trường mà ngày mai nó tăng thì thường là cổ phiếu này sẽ tăng rất mạnh về cơ bản thì cổ phiếu này để khuyến nghị các bạn thì Dũng không muốn khuyến nghị bởi vì cái dữ liệu ở nó ở phía trên này nó cũng còn nhiều cái dư địa nhé cái dư địa tức là cái địa, dư địa tăng của nó không còn nhiều nên uh, nếu khuyến nghị thời điểm này thì nó không cho chúng ta nhiều lợi nhuận nhưng đấy là cách để chúng ta thấy là uh, chúng ta mua ở đây sau đó cổ phiếu có thể lên đến vùng 27 chúng ta kiếm được đôi chút lợi nhuận thôi nhưng nó cũng không an toàn lắm tại vì cái dư địa lợi nhuận nó không cao 5 10 phần trăm thì đấy là cách mà chúng ta mua cổ phiếu uh, có thể có được lợi nhuận ngay nhưng việc mà gì ạ à, để đảm bảo 20 25 phần trăm lợi nhuận trong sóng hồi thì chúng ta có thể cân nhắc tức là nó an toàn về cơ bản là an toàn nhưng uh, cái uh, dữ liệu tăng thì không còn nhiều và nó cần tích lũy thêm thời gian trước khi nó có thể đi xa hơn và đây là phần kết của cái chương trình hôm nay uh, Dũng muốn nói với các bạn đấy là các thông tin của ngoài thị trường các bạn có thể nghe rất nhiều thông tin khác nhau rất nhiều các uh, chiến lược đầu tư khác nhau nhưng khi các bạn theo dõi uh, về bản chất thực sự của gì ạ hành vi của thị trường bản chất thực sự của gì ạ chu kỳ thị trường hiểu rõ những cái à, việc tại sao nó phải tạo ra khoảng trống tại sao nó phải gì ạ bán tháo như vậy thì tất cả cái điều này nó không phải là ngẫu nhiên mà đây là cách thức mà big boy nó tạo ra để lại tạo ra sự hoảng loạn cho nhà đầu tư Và khi nhà đầu tư hoảng loạn thì lúc đấy họ mới thu được nhiều cổ phiếu và đấy chính là câu chuyện của thị trường một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái video hôm nay